Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của quý ni sư, quý sư cô và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vần nhật nguyệt chuyển xoay đông tàn, đông tàn rồi xuân đến, một năm nữa lại trôi qua trong âm thầm lặng lẽ nhưng chúng ta có biết chăng chính dòng nước thời gian đó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc và đưa người từ trẻ đến già từ già đi lần đến cõi chết giật mình thì mái tóc đã điểm sương nếu không liễu ngộ con đường tự sanh mãi lo giành giật đua tranh thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đâu Buông lung một thở Khổ sầu nghìn thu đó quý vị Ý thức giác ngộ Cuộc đời là đau khổ Những thú vui chung quanh chỉ là giả tạm Quý Phật tử đây Dù giờ vào thời điểm này Đó là thời điểm cận Tết vậy mà quý vị vẫn gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu đông đảo như thế này xin tán dương tinh thần tu học của quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn kính thưa quý vị chúng ta cũng được biết sanh ra đời được thân người là khó nghe học được phật pháp lại càng khó hơn và sau khi nghe học xong hiểu biết được lời Phật dạy để phát khởi tính tâm để ứng dụng hành trì lại là một điều khó nữa phải không quý vị để giúp cho quý vị sống một đời sống có giá trị có ý nghĩa đem lại lợi ích an vui thiết thực cho mình ngay trong hiện tại và cũng gieo trồng chánh nhân giải thoát ở tương lai Hôm nay nhân khóa tu cuối năm tại đạo tràng Bát Quan Trai chùa Thọ Quang Con xin mạng phép mượn đề tài giá trị cuộc đời làm món quà Phật Pháp Kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị Kính thưa quý Phật tử Theo quý vị, cuộc đời này giá trị ở chỗ nào? Có người đã trả lời cho con câu này Giá trị cuộc đời làm được sống lâu, sống thọ là có giá trị Có đúng vậy không quý vị? Nhưng mà con hỏi quý vị một câu Nếu chúng ta cho rằng giá trị trị của cuộc đời là được sống lâu, sống thọ, sống dai Có nhiều người giờ này đi không nổi Nằm một chỗ Mà sống dai, sống dâu, lâu, sống thọ kiểu đó Có hạnh phúc hay không? và có giá trị ở chỗ nào cho nên con xin hư với quý vị giá trị của cuộc đời không phải đánh giá ở thời gian dài hay ngắn lâu hay mau mà giá trị ở cuộc đời này là chúng ta phải sống ngày nào có ý nghĩa ngày đó và giá trị đó sẽ đem lại lợi ích thiết thực an vui cho mình cho người trong hiện tại và cả tương lai mới gọi là giá trị phải không quý vị nhiều lắm trăm năm của một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười vừa rồi có một vị không biết có phải là phật tử hay không nhưng mà vị này đi đến chùa và có nói với con một câu tôi rất đáng tiếc hỏi chú ơi đáng tiếc điều gì tôi đáng tiếc rằng lúc tuổi trẻ sức khỏe còn đầy đủ làm ăn có tiền có bạc lúc đó cứ mãi chạy lo danh lợi tình tiền và nghĩ rằng chỉ có tiền chỉ có sự nghiệp danh vọng địa vị mới đem lại hạnh phúc cho mình cho nên cả cuộc đời của mình đã đánh đổi bằng những chuỗi ngày đổ ấy mồ hôi sôi nước mắt lo toan tính toán nghĩ cách này nghĩ cách nọ bây giờ đến lúc tuổi xế chiều phát biệt bệnh ở trên thân có đủ duyên nghe được lời Phật dạy thì vị ấy mới nói một câu tôi rất đáng tiếc ước gì dòng thời gian có thể quay ngược trở lại thì tôi tu cho mà coi nè <laughs> tu cho mà coi nhưng mà vì dòng thời gian không thể nào quay ngược trở lại già rồi bệnh trên thân phát hiện rất nhiều hàng ngày bị bức bách bởi bệnh tật ăn không được ngủ không được quý vị nói là ngày nào cũng phải sống bằng thuốc hết bây giờ mới hiểu được đời người ngắn ngủi vô thường bao nhiêu năm ở giữa cuộc đời mãi lo danh lợi tình tiền rốt cuộc rồi chú nói một câu thân tàn này chú nói một câu như vậy đó bây giờ nhìn lại thân tàn ma dại mà đánh đổi lại lúc còn trẻ sức khỏe còn đầy đủ thì lo lắng cho gia đình bây giờ đến lúc tuổi già con nó hất hủi chú mới nói đáng tiếc nếu mà dòng thời gian quay ngược trở lại tôi tu cho mà coi tôi xuất gia tôi vô chùa tôi tu tiếc gì bây giờ già rồi tu không nổi nữa nhưng mà giác ngộ được là điều tốt rồi ngay bây giờ đã giác ngộ rồi vẫn có thể thực hiện được tại sao mình nói là tu không nổi nếu mà chúng ta xuất gia thì không nổi rồi bây giờ mình tại gia tu được không quý vị được không được vậy thì quãng đời còn lại của mình sống cho có giá trị đi 100 năm chưa chắc gọi là đủ mà sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu cho nên quý Phật tử nên nắm vững giá trị của cuộc đời này không phải ở thời gian sống lâu sống dai sống họ mà đó là sống ngày nào có giá trị ý nghĩa đem lại lợi lạc cho mình cho người cho tất cả chúng sanh được không quý vị thì đó mới gọi là giá trị nghe quý vị con nhớ lại đức thế tôn của chúng ta gần năm thập kỷ chu du hoàng hóa từ dòng sông lậm cho đến bãi cát nóng từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh sau khi giác ngộ được chân lý nơi bồ đề đạo tràng đức thế tôn đã rời khỏi nơi đây và đi khắp lưu vực sông hằng đi đến đâu ngài cũng đem ánh sáng chân lý mà mình vừa giác ngộ được truyền bá để giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc năm thế tôn 80 tuổi rồi quý vị mà dù cho đức thế tôn đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đã trở thành một bậc đại giác ngộ nhưng khi mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này thì cũng nằm ở trong vòng sân diệt vô thường phải không quý vị đức thế tôn cũng có lúc ngài đau lưng nè ngài mới nói này a nan ông hãy lấy y tăng già lê xếp lại cho như lai nằm như lai đau lưng quá đức thế tôn nói như thế tôn giả a nan xếp y lại kê cho thế tôn nằm và đến vuốt làn da lưng của phật Ôi còn đâu là da dẻ hồng hào Ôi còn đâu là nét đẹp của thời trai tráng Đức Thế Tôn có 32 tướng hảo Mà giờ đấy cũng phải tàn tạ với thời gian năm tháng Đức Phật mỉm cười nói này A Nan Thân của Như Lai cũng giống như thân của bao nhiêu chúng sinh khác Là do sự dai mượn của đất, của nước, của gió, của lửa Mượn từ nơi các duyên cho nên nó cũng nằm trong cái quy luật vô thường sinh diệt đó Không thoát khỏi đâu Tôn giả đang nói Thế Tôn năm nay tuổi đã cao Sức khỏe đã yếu dần rồi Xin Ngài hãy dừng chân lại Để cho các đệ tử của Ngài các chúng con sẽ thay Thế Tôn Rài đây mai đó thuyết pháp làm lợi lạc chúng sinh Thế Tôn hãy dừng chân lại mà yên nghỉ đi Đức Phật mới bảo này A Nan ngày nào Như Lai còn hiện hữu ở giữa cuộc đời này Thì ngày đó phải có giá trị đem lại lợi lạc cho chúng sinh thì nói một câu như vậy đó quý vị đến khi mà đức thế tôn nhập niết bàn á thì đức thế tôn ngài cũng là thực hiện một cái cuộc hành trình đi đến câu thi na một quãng quãng đường rất là dài mà đi đến đâu ngài cũng đem lại lợi lạc cho chúng sinh ở nơi đó dù cho giây phút gần nhập niết bàn nha quý vị Vậy thì chúng ta hãy noi theo gương hạnh của bậc thầy cao cả Sống một đời có giá trị, có ý nghĩa đi quý vị ơi Hiện tại bây giờ chúng ta ngồi lại mà suy gẫm Mấy mươi năm mình đã trải qua Quý vị đã sống có giá trị, có ý nghĩa chưa? Những năm tháng trước đây chúng ta vô minh bất giác giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian danh lợi tình tiền tạo không biết bao nhiêu nghiệp rồi quý vị tuổi trẻ đó tạo không biết bao nhiêu nghiệp vừa rồi ở tại chùa Hưng Hiền cách đây khoảng 3 ngày có một gia đình Phật tử hai cô chú đến chùa và xin cúng dường trai tăng và khi cô chú tắt bạch cúng dường đã bày tỏ tấm lòng ăn năn sám hối của mình cô chú này chỉ có 36 tuổi đời thôi mà đã bao nhiêu lần cô đã phá thai rồi bày tỏ lòng ăn năn sám hối nói lúc trước con bất giác vô minh lo lầm ăn nghĩ rằng mình có con rồi nó bận biệu đủ thứ hết trơn á rồi không làm ăn gì được cho nên mỗi khi mang thai biết được là đem đi phá mà không biết bao nhiêu lần 36 tuổi mà nghe nói phá thai gần 10 lần Cô chú mới bày tỏ lòng ăn năn sám hối là bởi nguyên do nó về nó kêu nó báo nó kêu nó đòi mạng nó báo trong giấc chim bao cho nên cô chú này sợ hãi dữ lắm quý vị ơi và đến xin cúng dường trai tăng và cầu siêu độ cho các thai nhi đó hứa nguyện rằng từ nay về sau sẽ dứt ác lầm lầm sẽ tu tạo nhiều công đức phước lành và xin các oan gia trái chủ xin các thai nhi vô tội đó hãy tha thứ cho cha và mẹ nhưng mà cô chú này biết dừng lại biết giác ngộ đỡ rồi đó nha còn có nhiều người giờ này cả một đời tạo nghiệp rồi mấy mươi năm tạo nghiệp rồi mà đến giờ này cũng chưa biết nữa quý vị chưa tỉnh ngộ nữa thì mình càng đáng thương thay cho những chúng sanh đó tất cả chư huynh đệ chúng ta có đầy đủ phước duyên ngày nay trùng phùng tam bảo thính văn pháp âm gần gũi được các bậc minh sư để được sự hướng dẫn khuyến tấn chỉ dạy của quý ngài giúp cho chúng ta tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp để chuyển hóa bản thân để đời sống hiện tại của quý vị đây gieo trồng cái nhân tốt lành để có được an vui hạnh phúc và cũng tạo cho mình có được cái chánh nhân để Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này Ta thanh thản nhẹ nhàng tự tại ra đi Không tiếc nuối gì cả Mà lại còn đầy đủ công đức Để dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương cực lạc Kính thưa quý vị Chúng ta có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên như vậy Mong sao quý vị hàng ngày Hãy trân trọng quý kính cái lương duyên thù thắng mà chúng ta có được hôm nay Sống một đời sống giá trị đi quý vị ơi Một người Phật tử sống một đời sống giá trị Giá trị của đời người ở chỗ nào vậy quý vị Giá trị của cuộc đời này không phải đánh giá nơi tiền muôn bạc để Nơi danh vọng, nơi địa vị mới có giá trị Mà giá trị ở tiêu chuẩn thứ nhất đó là đạo đức Xin hỏi quý vị Quý vị có sống một đời sống đạo đức chưa? Có chưa quý vị? Có Đạo đức đó là gì? Đạo đức ở đời người ta nói Nó chính là mùi hương thơm của một bông hoa Hoa thơm nhờ nhụy của nó Con người giá trị ở đạo đức Đức Phật của chúng ta Ngài dạy rằng hương của các loài hoa không thể bay ngược gió Chỉ có hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa đó quý vị Chúng ta hãy sống một đời sống đạo đức Mà đạo đức của nhà Phật dạy chúng ta đây Đặt trọng tâm trên nền tảng năm giới Cho nên một người Phật tử sống đời đạo đức Thì từ đây cho đến trọn đời Suốt cả cuộc đời chúng ta Không giết người Không giết hại chúng sanh trên từ chư Phật Thánh Nhân Sư Tăng cha mẹ Dưới cho đến những loài bò bái cửa động vi tế côn trùng Phàm loài nào có mạng sống ta không được tự tay giết Không dùng miệng của mình để suối bảo ai đó giết Và khi thấy ai đó giết hại không phát khởi cái tâm tùy hỷ vui theo mà chúng ta còn tìm đủ mọi cách để cứu người cứu vật trong lúc ấy bằng tâm từ tâm bi vì ta biết rõ muôn loài đều có sự sống ai cũng tham sống sợ chết hết quý vị ơi hãy lấy lòng mình suy lòng người Đừng tự tay giết Mà cũng đừng dùng miệng của mình để suối bảo Chỉ cho ai đó giết hại chúng sanh Làm tổn hại chúng sanh Nếu mà quý vị giữ được cái giới thứ nhất không giết hại chúng sanh mà còn thường làm cái việc phóng sanh cứu vật thì đó quý vị đã sống một đời sống đạo đức rồi đó quý vị có cái cô này cổ là phật tử cổ đi tu tập bắt quan trai xong là cái cổ đi à, đi về trên đường đi về đi chung với bà bạn nữa nhà cổ đi ngang qua một cánh đồng cái cổ thấy cái bà hàng xóm đặt lợp ở đâu mà có một con cá lóc nó rớt vô cái lợp đó lọc vô trong cái lợp cái cô bạn hàng xóm đó bắt con cá ra cái cổ đi ngang cô vỗ dài người ta cái cổ cười cái cổ nói chúc mừng bà chiều nay có cháu cá lóc ăn rồi nha cái người bạn đồng tu đó mới nói bà tiêu rồi bà đi tu nguyên ngày nay mà bây giờ bà cộng nghiệp với người ta bà chúc mừng người ta nữa bà phạm giới rồi cái cô này cô không chấp nhận cô nói cổ đâu có tự tay giết cổ cũng không dùng cái miệng của mình để suối bảo người ta giết sao nói cổ phạm giới nhưng mà nó làm tổn hoại lòng từ bi vui theo giới diệt sát sanh của người ta một người phật tử khi chúng ta thấy con vật mà sắp bị chết sắp bị giết đó thì quý vị nào thọ bồ tát giới rồi biết phải không một vị bồ tát có khác nha khác phàm phu chúng sanh ở thế gian chỗ nào phàm khi chúng ta thấy vật con vật nào đó hoặc người nào đó gặp hoạn nạn và sắp sửa bị giết chết thì quý vị dù cho bán thân bán con cái lóc thịt thân mình mà bán để mua chuộc mạng sống của con vật đó thì đó mới là tâm hạnh của một vị bồ tát với lòng từ bi chúng ta quán thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ của ta trong nhiều đời nhiều kiếp và là chư phật đời vị lai đó quý vị do vậy không tự tay giết hại chúng sanh mà cũng không suối bảo ai giết không vui theo với cái việc sát sanh phải phát khởi lòng bi mẫn hương xót để cứu vật phóng sanh sẽ mang đến cho chúng ta cái phước báo đầu tiên đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ nếu quý vị ở đâu cũng bảo vệ gìn giữ mạng sống của muôn loài vạn vật Bằng sự tôn trọng, bằng tinh thần từ bi Bằng cái sự bình đẳng Mình đạp phải một miếng gai, miếng chai, miếng miệng chai Viên đá mình cũng cảm thấy đau Thì con vật nó cũng vậy Nghĩ đến như thế mà dừng lại Đừng có giết hại chúng sanh nữa quý vị rồi quý vị sống một đời sống đạo đức từ đây cho đến trọn đời ta gìn giữ cái giới thứ hai không gian tham không trộm cắp tài sản của người nếu tiền của tài sản của ai dù là một rộng rau một trái ớt một cọng hành hay là bất cứ một cái sở hữu nào nhỏ lớn gì mà của người ta có chủ người ta không cho chưa cho mình không được phép đụng tới không được di dời cái đồ vật của người ta đi nơi khác với một cái tâm tham muốn trộm muốn lấy nếu mà lén lúc mà lấy thì gọi là trộm nếu mà mình dùng cái quy quyền thế lực của mình mình lấy ngang thì gọi là cướp mượn của người ta với lời hứa là sẽ trả nhưng mà rốt cuộc rồi mình không trả gọi là giật trộm cướp giật là hành vi phi đạo tặc không có đạo đức cho nên một người phật tử sống đời đạo đức giá trị của cuộc đời ở chỗ là chúng ta luôn tôn trọng tất cả những gì mình không muốn đừng đem lại cho người khác một đời sống đạo đức là không bao giờ gian tham trộm cắp tài sản của ai nghèo cho sạch rất cho thơm quý vị có cái cô phật tử này cổ có một cái tập khí thói quen thói quen đó là gì cổ đi ra chợ đó quý vị mỗi khi mua đồ gì đó là người ta bán xong rồi nha thí dụ cũng mua một cái củ khoai à, khoai ngọt khoai mỡ hoặc là mua cái món đồ khác người ta bán xong cái cổ bỏ vỏ xong để cổ, cổ cũng ngắt cộng hành hoặc là lụm dài trái ớt bỏ vỏ mình không biết quý phật tử có vướng vào cái này không nha nhưng mà cô phật tử này cổ đã bị cái thói quen đó dẫn từ hồi nhỏ tới lớn giờ rồi giờ thành quen và không nghĩ đó là một cái việc làm thiếu đạo đức chuyện cho rồi ờ, cổ nói một câu cổ nói chuyện nhỏ mà lấy vài trái ớt ngắt một cái tép hành hoặc là lấy vài lấy vài cọng rau thơm bỏ vỏ mình mình có mua đồ mà mình nghĩ đó là thường nhưng mà người có đạo đức không làm vậy nên nhớ nghe quý vị chúng ta đâu ra đó đàng hoàng và con kể một câu chuyện cho quý vị nghe một câu chuyện vui ở trong một ngôi chùa nọ thì có hai thầy trò thôi bữa hôm đó trai chủ họ mới đến họ cúng dường thất chung thất cho gia đình người mẹ mới mất đến tuần thất thứ bảy mới đem đến chùa tụng kinh cầu siêu độ và có gửi cho thầy trụ trì một ít tiền nhờ nấu một mâm cơm canh cúng dường cũng như là cúng dông thì thầy mới đưa số tiền đó cho đệ tử của mình là một cái chú sa di khoảng 14 tuổi con đem tiền đi ra chợ thời giấy đi mua một ít trái cây ít bông nè rồi mua đậu hũ nè mua rau mua củ mua cải gì đó để về để hay mấy thầy trò nấu một mâm cơm canh cúng y như lời trai chủ người ta đã đã dặn dò thì cái chú tiểu này 14 tuổi cũng biết đi chợ rồi nha giỏi vắng siêng năng lắm bữa hôm đó đi ra chợ không biết lây quay làm sao bị người ta tóm ngực áo lại người ta bắt ta bắt xong cái ta giải đến quan làng người ta nói rằng chú tiểu này đi ăn cắp nó ở trong chùa mà đi ăn cắp như vậy giải đến quan làng nói nếu người đời tôi có thể tha thứ cho nhưng mà cái người này là người ở trong chùa biết tu nữa mà nền giáo dục của phật giáo dạy rất là kỹ lưỡng vậy mà chú lại phạm vào cái tội trộm cắp như vậy cho nên không thể nào dung túng cho chú ấy được phải bắt lên quan làng và mời thầy tổ đến để báo cho thầy tổ biết rồi lãnh đệ tử của mình về giáo dục dạy bảo cho thật tốt để sau này tránh cái tật ăn cắp giặc như vậy chú tiểu hết lời kêu hết lời phân mua nói tôi không có tôi không có lấy gì của ai trên mấy người này vu khống cho tôi nhưng mà không ai tin hết tại vì phiên chợ đông người tại sao người ta không có vu khống cho ai mà ta vu khống cho mình cho nên không có thể nào biện bạch gì được khi dẫn đến quan làng rồi cái quan làng mới mời vị hòa thượng đến và nói rõ là cái lỗi của chú tiểu này là đi ăn cắp giặc ta bắt ta đem đến đây thì nhờ thầy đến làm một tờ giấy bảo lãnh rồi cái hứa là về giáo dục cho đệ tử mình sau này cho nó tốt hơn chứ đừng để như vậy mất đi cái danh tiếng chùa chiền rồi mất đi cái phẩm chất đạo đức của một người tu nữa ông thầy mới làm cái tờ giấy bảo lãnh xong cái ông dẫn đệ tử cam kết dẫn đệ tử về về tới chùa cái chú tiểu này mới nói thầy ơi sao người đời họ độc địa quá con đâu có ăn cắp ăn trộm gì của họ đâu mà họ dám du khống con như vậy mà con biết cái nào là tội cái nào là sai mà con đâu có làm điều gì sai tội lỗi như vậy mà tại sao họ dám du khống con mà con biện bạch cỡ nào họ cũng không tin không nghe cái ông thầy ông không có trả lời gì hết cái ông nói con nằm xuống đó đi rồi ông đi ra ngoài lấy cái cây vô nói nằm xuống quất cho hai chục roi chú tiểu này bị đánh đòn khóc ông thầy hỏi thầy đánh con bộ đau sao con khóc em nói thưa thầy thầy đánh trên da thịt của con tuy có đau nhưng mà nó chẳng là gì cả đối với con mà sở dĩ con khóc đây không phải là cái đau của da thịt mà đó là đau lòng đó thầy ơi người đời người ta không hiểu con người ta du khống cho con thì con có thể bỏ qua cho họ được thông cảm cho họ được nhưng thầy là người thầy cũng là người cha nuôi con từ nhỏ tới lớn con mồ côi mà thầy đã nhận con về nuôi và dạy bảo cho con gần gũi con 14 năm qua không lẽ thầy không biết được tâm tánh của người đệ tử này hay sao mà thầy tin vào lời của người ta thầy cho rằng con ăn cắp thầy đánh con như vậy con tức lắm tại sao thầy không hiểu con ông thầy ông nói bộ con nghĩ rằng thầy đánh con hai chục roi đó với cái tội của con ăn cắp hả thầy tin rằng con không phải là kẻ trộm kẻ cắp nhưng hai chục roi đó thầy đánh con không phải vì tội ăn cắp mà tội có cái bộ gió của cái thằng ăn cắp ông thầy nói có lý ghê chưa quý vị không phải là cái tội con ăn cắp thầy biết con không ăn cắp ăn trộm đâu nhưng mà đánh con đây là con có cái bộ gió của cái thằng ăn cắp nếu như con đàng hoàng tử tế nha Đi ra đường oai nghi đỉnh đạt Đường đường tăng tướng dung mạo khả quan Chứ không phải dung mạo khả nghi Mà tại vì con để cho cái dung mạo của con Khả nghi quá đi Chắc chắn là con ra đường không có oai nghi tế hạnh Con mắt láo lia láo lịa Chụp cái này bắt cái kia cho nên người ta mới dám du khống con như vậy Chứ nếu con đường đường tăng tướng Oai nghi đỉnh đạt đàng hoàng Thì ai dám du khống con Do vậy thầy đánh con hai chục roi không phải với cái tội ăn cắp đâu con Thầy biết rằng con không phải ăn cắp đồ của người ta Nhưng bởi vì con có cái bộ gió của thằng ăn cắp Rồi còn ấm ức nữa không? Không rồi hết rồi nghe Mà kể từ đó về sau sửa đổi hoàn toàn Đi đứng nằm ngồi oai nghi đỉnh đạt Nó biểu hiện ra hình tướng để không ai còn nghi ngờ mình Không ai còn nghi ngờ vào phẩm hạnh của mình nữa cho nên con kể câu chuyện này muốn gửi gắm cho toàn thể quý phật tử rằng nếu quý vị muốn làm cái tấm gương mẫu mực cho gia đình của mình thì trước tiên quý vị phải hoàn thiện chính mình trước đi quý vị trong trường hợp một gia đình như thế này hai vợ chồng dẫn hai đứa con đi thảo cầm viên tức là nơi sở thú chơi mà ở ngoài người ta để cái bảng đó trẻ em dưới 7 tuổi miễn khỏi mua vé nhưng mà trên 7 tuổi phải mua vé bà vợ đi vào mua ba vé ông chồng hỏi tại sao mua ba vé tại vì có hai đứa con đứa thì 9 tuổi đứa thì 7 tuổi mà dưới 7 tuổi thì mới miễn phí còn 7 tuổi trở lên là phải mua vé thì cái cô này cũng mới vào mua ba vé ông chồng hỏi tại sao mua ba vé mình có hai đứa con với hai vợ chồng không lẽ bà không vô hả nói không mua ba vé thôi hỏi bỏ người nào ra không phải bỏ mà mình cứ nói cái thằng nhỏ của mình đó là nó dưới 7 tuổi ai biết tại vì nó nhỏ con mà ông chồng ông quay lại ông nhìn bà vợ cái ông nói rằng bà dạy con bà dạy sao Tuy rằng người ta không biết nó bao nhiêu tuổi Bà có thể nói nó 5 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi cũng được Nhưng bản thân nó biết rõ nó bao nhiêu tuổi mà Phải không? Bây giờ bà nói nó 6 tuổi Trong khi đó nó 7 tuổi Bà nói nó 6 tuổi Nó biết mẹ mình nói dốc nói láo rồi đó Bà dạy con bà như vậy Bà chỉ vì 50 ngàn mua một cái vé thôi Mà bà bán rẻ cái đạo đức nhân phẩm Của một con người chỉ với giá 50 ngàn Có rẻ quá hay không rẻ hơn quý vị quả rẻ chúng ta cái đạo đức nhân phẩm của một con người là vô giá nghe quý vị chứ đừng bán rẻ như vậy cho nên bà vợ nghe ông chồng nói rồi xanh mặt liền Quay vô mua cái vé Tốn có 50 ngàn Nhưng mà không thể nào giáo dục con mình như vậy Cho nên quý Phật tử giáo dục con cháu của mình Mình là một tấm gương sáng Tuyệt đối không gian tham bất cứ một cái gì của ai hết quý vị ơi mình là người có đạo đức mình là người phật tử không gian tham quý vị con nói trường hợp thôi một cái chuyện nhỏ có nhiều vị đi đến chùa thấy trái cây cúng trên bàn phật đó quý vị rồi không thấy nhìn qua nhìn lại trên chánh điểm có ai hết lại lại lại xong rồi cái trúc nguyên cái dĩa trái cây vô trong cái giỏ của mình rồi cái đi ra cái gặp người khác bắt được hỏi sao mà đi ăn cắp trái cây cúng phật vậy tội chết rồi cái người này mới trả lời một câu tôi không có ăn cắp à nha nói như vậy không có được à tôi vô đây tôi trước khi tôi lấy tôi đã đến tôi trình tôi bạch phật rõ ràng rồi tôi xin phật rõ ràng nhưng mà phật có ừ không phật có gật gật đầu không quý vị cho nên quý phật tử không thể nói như vậy nha có gì lại lại cự lại nói không được nói tôi ăn cắp nha mà tôi có xin rõ ràng luôn tôi xin phật rõ ràng rồi con mới hỏi chú ơi nếu mà chú nói chú đã xin phật rồi phật có ừ chứ phật có gật đầu chứ làm thinh à quý vị nó không có đáng gì hết nhưng mà đừng làm mất đi cái phẩm chất đạo đức của một con người mình bán rẻ như vậy uổng lắm quý vị ơi mong sao quý phật tử phải biết giá trị của cuộc đời nha con nhấn mạnh ở đây đó là giá trị đạo đức đó quý vị Không gian tham của ai Một một vật lớn quý như vàng bạc châu báu cho đến một cây kim một ngọn cỏ của người ta cũng không tham nữa quý vị mà chẳng những không tham quý vị còn xả thí đi không có cái gì của mình hết mình sanh ra giữa cuộc đời này trần gian trụi mà Bên quý ông nên nhớ như vậy Bởi vì mình trần trụi mình không mang một vật gì vào đời Còn bên quý bà nhớ là mình là trần thị trắng tay Tới đây trắng tay đâu có mang được cái gì Rốt cuộc cũng tay trắng ra đi à quý vị ơi Của trần ta cũng trả lại cho trần Nhưng bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng đó quý vị Hãy cẩn thận điều này rồi từ đây cho đến trọn đời chúng ta là một người cư sĩ tại gia nguyện sống đời đạo đức bằng phương cách giữ gìn cái giới thứ ba tôn trọng hạnh phúc gia đình người giữ chánh hạnh không gian dâm ngoại tình không gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình có một sự việc như vậy nào quý vị có hai cô bạn đồng tu với nhau rất là thân thiết thường đi tham gia trong ban hộ niệm vậy mà cái cô này thì à, cổ đi sớm về khuya ông chồng cái ông bỏ ly dị vợ chồng cái cắn đắng với nhau xong rồi không vừa lòng rồi à, cái ly dị thấy cô bạn của mình mới vừa ly dị chồng buồn cho nên cô này cổ thường ăn ủi và cổ hay rủ đi đến chùa khi đi chùa thì cái cô kia cái cô b đó đó cổ không biết đi xe gắn máy cổ không lái xe được cô này đi đến nhà chở cho đi nha rồi bữa đó còn rủ nói là đi đến đạo tràng hôm nay có một cái vị giảng sư rất là tài giỏi giảng pháp rất là hay đến đó giảng cho nên rủ người bạn mình đến đạo tràng đó để nghe pháp cô bạn này nói tôi làm sao đi được bà đến bà chở tôi đi cô kia cổ hứa rồi nhưng mà đến giờ thì bất chợt con của cổ bị bệnh cổ đưa con vào trong bệnh viện cổ mới bảo ông chồng của cổ đi đến nhà của cô bạn của cổ chở cô bạn đi đến chùa đúng như lời hứa mình không đi được mình cũng trợ duyên cho người ta đi đến đạo tràng ta nghe pháp học kinh thì người tu mình luôn luôn lúc nào tu hú là vậy đó hú gọi kêu gọi khuyến khích người này tu người kia tu trợ duyên làm đủ mọi việc thiện lành tâm tốt như vậy nhưng mà khi cái ông chồng của cổ đi đến nhà của cái cô bạn đạo đó đó chở cô đó đi xong lời qua tiếng lại nói họp rơ nhau không biết làm sao đó rồi cái lần khác một lần nữa cái đến lần thứ ba hai người này lén lút dụng trộm ở ngoài luôn quý vị mà người ta nói rất là nhiều nói cho cô a này nghe cô này nói mấy bà đừng nói bậy nói bạ đừng có nói những lời nói ly gián huynh đệ tôi à nha huynh đệ tôi coi giống như là chị em ruột thịt vậy đó không thể nào mà bạn của tôi mà đối xử với tôi như vậy giả lại cổ còn nói nói nói chơi mà nói một câu giả lại nếu mà thật sự như vậy đi thì tôi cũng lại cái cô bạn đó bởi vì tôi biết chồng con cũng là nợ nần mà thôi nếu mà thật sự mà có gian díu với chồng tôi tôi cũng lại bà luôn thôi cho bà rước cái món nợ đó về nhà bà là bà trả nợ tiếp giùm tôi đi nói vậy nha nói rất là tốt nhưng mà đến khi cổ phát hiện ra rồi cái tâm bành lục tặc nổi lên quý vị ơi chị em bạn đạo với nhau mà đưa đến tình trạng đó cái người ta nhìn vào người ta cười phật tử của mình người ta nói phật tử đi chùa đó đạo đức vậy đó sao đạo đức phật giáo dạy cho mình rất tốt nhưng mà tại vì mình làm sai cái người ta quỷ bán người ta nói phật tử đi chùa sống đời đạo đức vậy sao đi giật chồng người ta ta nói vậy đó quý vị cho nên con mong sao tất cả quý phật tử phải giữ giá trị đạo đức của một con người thôi chứ đừng nói là của một người phật tử một người phật tử biết tu học biết tin hiểu sâu sắc về nhân quả một việc ác nhỏ chúng ta cũng không làm một điều thiện nhỏ cũng không bỏ qua không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi gia đình người ta đức phật cho phép người cư sĩ tại gia lập gia đình dưới chế độ một vợ một chồng thôi nha quý vị và ngày trai giới ví dụ như hôm nay quý vị đi đánh đạo tràng thọ bắt quan trai đó là quý vị học hạnh xuất gia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ hồi sáng ni sư đã truyền bắt quan trai giới cho quý vị quý vị hứa hỏi một ngày một đêm quý vị có thể giữ hạnh thanh tịnh được hay không thì quý vị nói là không dâm dục quý vị có thể giữ được không quý vị nói mô phật con giữ được thì phải giữ nha giữ chỉ có 24 tiếng đồng hồ cái hạnh thâm tịnh giống như người xuất gia vậy nghe quý vị rồi từ từ đây cho đến trọn đời quý vị sống một đời sống đạo đức giữ gìn cái giới thứ tư không nói dối chuyện có nói không chuyện không nói có riết không ai tin mình hết quý vị ơi nói riết cái lời nói của mình người ta coi thường lắm ta nói ôi cái bà đó bà nói gì tôi 10 câu 10 điều tôi chưa tin được nữa nữa tôi chưa tin được một phần nữa nếu mà chúng ta có gạt được mọi người bằng những trò gian xảo biệp bợm dối trá lừa bịp đi nữa nhưng xin thưa quý vị ta cũng không bao giờ lừa dối được nhân quả đâu Nói một lời nói phải nói lời chân thật Dù cái sự chân thật của quý vị có vụn về cỡ nào Cũng nên nói thật đi quý vị Rồi không nói những lời nói đâm thọc Để ly gián người ta Người ta nói là đâm bị thóc Chọc bị gạo đó Lợi đầu này nói chuyện người kia Lợi đầu kia nói chuyện người nọ Nói hai lưỡi đó quý vị Để cho người ta nghe xong rồi Cái người ta buồn Mà người nữ thường hay có cái này nè thí dụ nha chúng ta nghe cái cô bạn nào đó nói là ờ bà bà biết gì chưa cái bà đó bà như vậy như vậy đó cái nói xấu cái bà bà a đó cái bà hai vị này ngồi nói xấu nhau xong rồi cái đi đến rời khỏi chỗ đó mình nghe xong sự việc đó rồi cái mình đi đến ngay bà a cái mình học lại hồi nãy tôi nghe bà b nói xấu bà đó có vậy không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 không làm chủ lấy mình hốt ra một cái lời nói mà nói xong rồi cái bao nhiêu việc tốt lành từ trước đến giờ mình làm cho họ đổ sông đổ biển hết rồi họ nhớ hoài cái câu nói đó họ giận rồi cái họ ghim hoài cái câu nói đó cho nên mình suy nghĩ lại coi mình nói một lời nói ác trước nó làm dơ bẩn cái miệng của mình mà người niệm phật người tu phật đó quý vị mình không sử dụng miệng lưỡi này để nói làm cho ai đau khổ cả mà luôn nói những lời nói từ ái yêu thương nói những lời nói giá trị lợi ích không nói thiêu dệt quý vị nói những lời nói đem lại sự đoàn kết hòa hợp thân thương trong mối quan hệ tình người nói những lời nói chân thật không có nói dối mà nếu được như vậy quý vị sẽ tạo được niềm tin đối với tất cả mọi người và người sống như vậy gọi là người sống có giá trị đặt trọng tâm trên nền tảng đạo đức đó quý vị rồi từ đây cho đến trọn đời chúng ta nguyện giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện có người bên quý ông hỏi sư cô ơi sư cô trong giới luật đức phật dạy là không được uống rượu giờ con uống bia được không không uống rượu uống bia được không rồi con không uống rượu mà cũng không uống bia hết á mà con chích xì ke ma túy được không những cái mà nó làm cho mình sai mình nghiện ngập đó mà nó làm mất đi nhân tính phẩm chất của một con người và nó cũng là nguồn gốc nguyên nhân để gây ra những tội lỗi nữa quý vị phải dừng lại liền nha quý vị tại vì ngày xưa không có ma túy cho nên nếu mà có đức phật dạy rồi đó mà ma là gì những cái gì nó phá hoại mình nó cướp đi thấm tài công đức vô lậu của mình nó làm cho mình phiền não khổ đau và nó giết chết đi mạng sống trí tuệ của mình mà nó còn cướp đi công đức của mình thì đó gọi là ma còn túy là gì túy có nghĩa là sai cái gì mà nó làm cho mình sai nghiện ngập mà không tỉnh được thì mình phải dừng lại liền nha quý vị bởi vì nó chính là một chất men nồng cao độ làm cho chúng ta mê sai điên đảo mà không làm chủ lấy chính mình để tạo ra những điều tội lỗi khác nữa đó quý vị ơi vì vậy mà cái người nào mà tự tay trao chén rượu cho người khác trong kinh phạm võng bồ tát giới nói 500 đời không tay mà không tay nghĩa là sao làm những con dung con trùng nó không có tay làm những loại côn trùng đó quý vị không có tay bản thân mình không uống rượu không sử dụng những chất gây sai gây nghiện mà cũng không bán rượu cũng như là không trao chén rượu cho người không có cộng nghiệp chung những cái đó đó là cái nhân để đoạn trí tuệ đoạn cái nhân trí tuệ chúng ta thường hay đi đánh chùa học phật nghe kinh văn tư tu để phát triển trí tuệ nếu mà quý Phật tử chỉ cần giữ gìn năm giới thôi là quý vị đã có được năm điều hạnh phúc, năm điều phước báo Giữ cái giới thứ nhất không sát sanh, thường phóng sanh có được phước báo, sức khỏe và tuổi thọ Giữ cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp mà thường bố thí cúng dường có được phước báo giàu sang về vật chất Giữ cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình mà còn giữ hạnh thanh tịnh Sẽ có được phước báo thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm giữ giới thứ tư không nói dối luôn nói lời chân thật sẽ có được phước báo uy tín và sự tôn trọng của mọi người giữ giới thứ năm không uống rượu mà thường nghe học chánh pháp đó là giúp cho chúng ta có được cái phước báo thông minh trí tuệ Vậy thì quý Phật tử chúng ta đã phát tâm phát nguyện Lãnh thọ năm giới rồi Mong quý vị hãy sống một đời sống đạo đức đó là một đời sống giá trị sẽ đem lại nhiều phước báo và nhiều hạnh phúc cho chúng ta Ngay trong hiện đời và cả tương lai đó quý vị Còn nếu mà năm giới không giữ gìn trọn vẹn Mất thân người dễ như chơi Đây là lời Phật dạy nha nếu mà đối với năm giới đó quý vị suy xét lại mình không giữ tròn mất thân người quý vị Đừng hòng có được thân người đời sau chứ đừng nói là vãng sanh năm giới mà không giữ tròn mà nói là vãng sanh xưa quá rồi không bao giờ có được đâu còn mà nó còn mà nói là được ờ, một đời này được giải thoát về cảnh giới niết bàn tây phương cực lạc thì đó là điều không thể được Đừng có ảo tưởng điều đó Bởi vì đem cát nấu mà muốn thành cơm Sao có được quý vị Cát vẫn là cát Chúng ta gieo trồng cái nhân xấu ác Mà muốn được có kết quả an vui hạnh phúc thù thắng Thì nó không thể nào tương ưng được đâu nhân nào quả nấy không sai do đó mong sao toàn thể quý phật tử mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh đó là lời phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị Pháp Cú 183 đã trích dẫn lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy Và không phải riêng lời của Đức Phật Thích Ca chỉ dạy không Mà mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta như thế Căn bản sự tu tập là vậy nghe quý vị Dứt ác làm lành giữ tâm thanh tịnh Là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó Rồi bây giờ quý Phật tử còn làm gì nữa Ngoài cái giá trị đạo đức như nãy giờ con vừa nêu thì một cái giá trị không thể thiếu đối với con người chúng ta thưa quý phật tử khi tụi con tết này nè hoặc là có quý vị hảo tâm nào nhờ chúng con đi đến nơi viện tâm nơi à, cái bệnh viện tâm thần để giúp đỡ phần quà tết quà xuân đến cho những người bị bệnh tâm thần như vừa rồi thì có người mời đến một bệnh viện tâm thần đó để giảng pháp cho những người ở đây nghe cái con mới nói người ta tâm thần rồi người ta còn có nghe được gì nữa đâu phải không quý vị tâm thần rồi người ta có biết gì đâu mà đã nhốt họ lại họ bị tâm thần mà nhốt họ lại không có biết gì nữa nếu có đến đi nữa thì mình chỉ kết duyên với họ bằng một câu a di đà phật cho họ niệm theo thôi chứ thật sự ra họ cũng không biết gì hết khi chúng con đi đến Lâm Đồng vào trong cái chỗ này vô trong đó rồi hỏi ơi luôn quý vị ơi bước vô thật sự mình cũng không có muốn như vậy nhưng mà nó làm cho mình chịu không nổi là tại vì cái mùi nó hôi kinh khủng luôn từng ngăn từng ngăn như thế này nè quý vị mà người ở đó người ta nhân viên ở đó người ta cũng là dọn dẹp nhưng mà các vị ở đây đã họ bị bệnh rồi họ đâu có làm chủ mỗi một cái căn phòng vậy hai người quý vị có người mà bị nặng nặng quá thì có một mình thôi nếu có người nữa thì họ đánh chết luôn họ vô đó họ đánh lộn cho nên chỉ có một người thôi còn mà người nào mà hơi lúc dày lúc khác á, thì mới được ở hai người ba người mà vô đó rồi con thấy họ đánh lộn với nhau người nào cũng cạo đầu trọc lóc mà hỏi sao vậy tại vì để tóc họ nắm đầu họ đánh họ giật tóc chịu nổi sức hết à cho nên phải cạo sạch cái đầu đi để có gì đi nữa khỏi họ có đánh gì đi nữa cũng không có nắm đầu rồi vô trong đó cái chỗ ăn đó chỗ ngủ đó rồi nguyên cái nhà vệ sinh đó rồi họ đi xong cái họ lấy họ đi vệ sinh xong họ lấy họ trét trét tùm lum hết trơn mình thấy mình trong lòng mình rất là xót xa nhưng mà cái khổ nhất trên cuộc đời là như vậy đó quý vị mình không có bình tĩnh không có sáng suốt đó là cái điều khổ nhất bây giờ mình nghèo rớt mùng tơi hoặc là thân mình dù có bệnh gì đi nữa mà mình còn tỉnh táo mình còn biết được là quá tốt rồi đó còn có nhiều người nha nhà cao cửa rộng đó cha mẹ đầy đủ hết một gia đình hạnh phúc ấm êm vậy đó mà bị bệnh tâm thần không làm chủ được mình luôn quý vị ơi mà không biết họ là ai nữa cái khổ nhất trên cuộc đời là vậy đó quý vị mà cái nhân cái nhân đó là cái nhân gì cái nhân họ đoạn mất cái hạt giống trí tuệ cho nên cái giá trị mà con nói cao nhất đó là giá trị trí tuệ cuộc đời này cái giá trị mà được nói là siêu tuyệt trên hết nó là thù thắng mà nó có khả năng nó làm làm chủ hết cuộc đời của chúng ta đó là trí tuệ thiếu trí tuệ con người sống trong bất giác vô minh cho nên trong một pháp hội mà sao ngài động sân lương giới vừa tăng vừa tụt đông lắm hơn ngàn người cái ngài mới hỏi vậy nè các vị ơi xin các vị cho biết cái gì là khổ nhất trên đời cái người này nói thưa ngài khổ nhất trên đời là sanh ra đời mà sáu căn không hoàn bị là khổ Ngài nói bị tật nguyền câm ngọng thì cũng khổ Nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là khổ nhất Người khác nói thương Ngài sanh ra đời mà nghèo nàn khốn khổ Không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà để ở Sống trong cảnh hàng vi đối khổ như vậy Cái đó gọi là khổ nhất Bởi vì đối lần cái là cảm thấy khổ nhất Đối chịu nói, thấy không quý vị? Thấy khổ nhất rồi ngài nói cái đó cũng khổ nhưng cái đó cũng chưa gọi là khổ nhé cái người khác nói hàng ngày gặp quan gia đối đầu gặp mặt nè sống chung với nhau gần nhau mà nó giống như quan gia trái chủ cứ gây lại lời qua tiếng lại mà nói ra cái là thập liền khổ không quý vị khổ nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là khổ nhất nói thương yêu mà phải xa lìa đối với người thân của mình mình thương quá mà bây giờ cảnh sanh ly hoặc là cảnh tử biệt khổ lắm Đối với cảnh sanh ly chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng Xót buồn thương một bóng hình ai Tỷ tê dế khóc than dài Năm trăm thao thức trong hoài tinh con Kẻ ở người đi xa xôi vạn dặm đó rồi cũng khổ nhưng mà cái đó khổ thôi cũng không gọi là khổ nhất nha nhưng mà vạn dặm xa xôi chia phôi rồi còn có cơ hội để gặp lại nửa dòng trái đất cũng gặp lại nhau à một khi quỳnh tuyền dị lộ thì mãi mãi cắt đứt lối tương duyên Kẻ còn ở lại nhân gian Người đi cách biệt quan sang tuyền đài Âm dương rẽ lối phân hai Mây sầu trăng lặng buồn hai não lòng Phải không quý vị? nhưng mà xin hương quý vị cái đó cũng khổ đó mà cũng chưa gọi là nhất đâu người nào cũng đưa lên ý kiến thiền sư động sơn lương giới ngài nói cái đó cũng chưa gọi là khổ nhất họ mới quỳ lên họ mới nói bạch hòa thượng vậy xin hòa thượng khai thị cho chúng con đi cái gì là khổ nhất trên đời cái ngài trích dẫn lời phật dạy trong kinh pháp cú nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc hoang vu nỗi khổ của ba đường địa ngục nhà quỷ súc sanh chưa gọi là khổ vô minh không biết lối đi là khổ nhất đối với người hay nói một khác không có trí tuệ si mê vô minh là khổ nhất vậy thì quý phật tử thấy cái giá trị trí tuệ là giá trị vô cùng cao tột mà khi xưa đức thế tôn của chúng ta đã đánh đổi đánh đổi lại nào là ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ quốc thành thê tử có đủ hết mà ngài bỏ hết quý vị ơi nhưng ngài thấy cái giá trị nó mong manh tạm bợ vô thường thấy không ngài đã bỏ hết để dấn thân vào con đường xuất gia tìm đạo và đánh đổi lại một cái giá trị để trở thành một bậc thầy trong ba cõi giá trị đó chính là gì trí tuệ và đạo đức đó quý vị ơi hai giá trị này là giá trị cao nhất thù thắng nhất không có cái gì có thể vượt trội giá trị đạo đức và trí tuệ đã đưa đức phật từ một con người sống trong một xã hội loài người ngài là một con người lịch sử có thật đó mà đã trở thành thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ trở thành một bậc thầy của trời người và cha lành của bốn loài quý vị thấy không cái giá trị nào vậy giá trị đạo đức và trí tuệ Mấy ngàn năm đã trôi qua Nhưng hình bóng ấy chẳng nhòa trong ta Thích ca thị hiện ta Bà mở ra trang sử nguyên Nga cho đời Từ bi trí tuệ tuyệt vời Đạo vàng muôn khổ sáng ngời thế gian đó quý vị dù rằng cuộc đời của Đức Phật đã lui về nơi dĩ vãng xác thân của Ngài cũng để một ngọn lửa vô thường thiêu quỷ chỉ còn lại là xá lợi lưu lại thế gian thôi nhưng nét đẹp của một tâm hồn cao cả và cái giá trị đạo đức nhân bản mà Đức Phật để lại cho tất cả nhân loại cho tất cả chúng sanh nó vẫn sống hoài sống mãi trên thế gian và mang một giá trị tuyệt đối vĩnh hằng phải không quý vị cho nên nói rằng trải bao kiếp sống phong sương Hoa dù rụng cánh mùi hương vẫn còn Hoa dù rụng cánh mùi hương vẫn còn Có nghĩa là cuộc đời của Đức Thế Tôn đã lui về nó dĩ vãng rồi nhưng mà mùi hương thơm vẫn còn loan tỏa khắp trên thế gian này và nó còn bay sông thấu tận chư thiên ngược gió thuận gió gì nó cũng vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian và đem lại cái mùi hương thơm lan tỏa của đạo đức và của trí tuệ đó nhưng để sống với một đời sống giá trị phát triển trí tuệ đạt đến đỉnh cao thì quý Phật tử đây chúng ta phải thực hành qua ba phương cách văn tư và tu hàng ngày quý vị cần phải thân cận thiện tri thức để nghe học chánh pháp ngày xưa mình bất giác vô minh lắm mình không biết cái nào là thiện cái nào là ác cái nào là tội cái nào là phước cái nào là chân cái nào là vọng cái nào là chánh cái nào là tà không biết cái nào nên làm và cái điều nào không nên làm gọi là vô minh ngu si mê lầm vọng chấp giả mà cho là thật bây giờ mình có đủ duyên thân cận tam bảo nghe học chánh pháp mỗi ngày rồi mà công năng của giáo pháp giúp cho chúng ta nghe xong rồi mở con mắt trí tuệ sáng cái người mà thiếu hiểu biết đó quý vị thiếu hiểu biết về cái quy luật của cuộc sống thiếu hiểu biết về nhân về quả thì người đó tuy con mắt của họ sáng đó có nhục nhãn sáng đó nhưng mà đức phật ví giống như người mù vậy đó quý vị đã mù rồi mà còn mò mẫm đi trong đêm đen nữa do đó ở đâu cũng bị đụng hết rồi à. và bản thân họ tự để cho mình rơi xuống vực sâu của tội lỗi của ác đạo đức phật xuất hiện ra đời ngài đã khai mở trí tuệ và tự thân mình đã chứng nghiệm và phát triển trí tuệ đạt đến đỉnh cao cứu cánh Ngài mới đem ánh sáng mà mình giác ngộ được đó Đem cái trí tuệ hiểu biết thẩm thấu đó Ngài mới truyền dạy lại cho chúng ta Cái phương cách để tu tập Để chúng ta phát triển trí tuệ y như Ngài Nhưng mà tại vì mình không có đủ khả năng Không có đủ bản lãnh để thực hiện một cách trọn vẹn để đạt được cái trí tuệ siêu tuyệt để trở thành một con người giác ngộ trí tuệ tròn đầy Phật Đà tiếng Phạn gọi là Buddha phiên âm lại là Phật Đà Trung Hoa dịch là giác giả trí giả Giác giả có nghĩa là một con người giác ngộ mà không phải là giác ngộ có một phương diện tự giác không cũng chưa gọi là Phật nha Tự giác không gọi là thanh văn Thanh văn duyên giác là tự mình giác ngộ nhưng mà phải đem cái sự giác ngộ đó đem trí tuệ hiểu biết giác ngộ đó chỉ dạy truyền đạt cho người nữa thì cái đó gọi là giác tha nhưng mà cái công hạnh tự giác giác tha nó hoàn mãn Bồ Tát thì chỉ có hai cái giác thôi Đó là tự giác và tha giác Phật phải đầy đủ ba thứ giác Tự giác, tha giác và mãn giác Cái công hạnh tự giác, giác tha hoàn mãn Thì mới trở thành một vị Phật chúng ta xin hỏi mình nói mình là phật tử là con của một bậc giác ngộ xin hỏi quý vị giác ngộ được phần nào chưa giác ngộ được chưa giác ngộ được sự đời chứ quý vị rồi mình trung qua dịch phật đà được dịch là trí giả là một con người trí tuệ trí tuệ siêu tuyệt ngài đã nhìn thấu hết rồi hiểu rõ nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau rồi ngài cũng có trí tuệ để đoạn tận hết bản thân ngài đạt đến trí tuệ để thấy rõ tạo cái nhân gì để đưa đến sự giải thoát an lạc niết bàn ngài chỉ rõ cho mình rồi chúng ta chỉ theo cái đó để mà thực hành theo theo con đường mà ngài vạch ra ngài dập vẽ ra cho mình đi thôi ngày xưa đức phật phải mò mẫm từng bước một đối với vị mà mình diễm phúc quá rồi Ngài tìm ra con đường Ngài chỉ lại mình Thôi mình chỉ theo cái hướng đó mình đi quá giờ Diễm phúc rồi quý vị Mà bây giờ mình không chịu đi Cái đó là lỗi ai Lỗi ai đây Lỗi tâm trong do mình chứ đừng có đổ thừa ai cả quý vị Mong sao quý Phật tử nghe học chánh pháp rồi tư duy nguyền ngẫm nha chứ không phải nghe xong rồi từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia về hỏi má má bữa nay đi đến chùa thầy với quý sư cô dạy gì mày muốn biết cái gì mày đến chùa mày nghe đi nói tràn gian đại hải mày hỏi tao tao biết gì đâu tao nói có người trả lời vậy đó quý vị mà nếu mà mình không hiểu biết thì mình làm sao mình thực hành được đấy hỏi tu phật là tu sao có vị phật tử đã trả lời tu là tu chứ tu thì sao nhưng mà hỏi nhưng mà là tu là cái gì mới gọi là tu nói tao chỉ biết chữ tu thôi chứ tao không biết tu là cái gì nữa tu là gì quý phật tử sửa sửa cái gì đây sửa đổi sửa đổi ba nghiệp của mình thân khẩu và ý ngày xưa mình không biết tu thân mình làm ác miệng mình nói lời ác tâm ý của mình suy nghĩ những điều xấu ác hại người bây giờ mình biết tu rồi sửa đổi hoàn toàn nha không nghĩ ác không làm ác không nói ác mà nghĩ những điều thiện làm những điều thiện điều lành và nói những lời lành người tu con gửi gắm quý vị với ba, ba điều mà quý vị cần lưu ý nha thứ nhất nghĩ thiện thứ hai làm lành thứ ba thường tụng kinh niệm phật trì chú bao nhiêu đó được rồi là tu rồi đó quý vị nghĩ những điều thiện làm những việc lành và hàng ngày dùng cái miệng của mình nè để tụng kinh để xưng tán hồng danh a di đạo phật là nó đã thanh tịnh rồi đó nha cái đó là phương cách để giữ khẩu nghiệp thanh tịnh rồi hàng ngày mình làm những điều lành đó là thân nghiệp còn nghĩ những điều thiện đó là ý nghiệp nhớ vậy nha nghĩ thiện làm lành tụng kinh niệm phật ăn chay nhiều đó là tốt rồi hòa thượng à, ngày xưa hòa thượng à, thiện trí hà tịnh ở chùa vạn đức Hòa thượng còn xin tiền Phật tử đến chùa Hòa thượng chỉ dạy ăn chay niệm Phật làm lành lánh dữ có nhiều người nói hòa thượng ơi sao nói những cái đó xưa rồi bao nhiêu năm đến chùa hòa thượng cứ khuyên dạy ăn chay niệm phật làm lành lánh dữ nói gì cao hơn chút đi siêu hơn chút đi cái hòa thượng nói nói cái ăn chay niệm phật làm lành lánh dữ cả đời này chưa làm xong nói một cái cao hơn làm sao tới dối sao tới phải không quý vị nói một cái căn bản việc đó thôi mà mình làm cả đời này làm chưa xong nữa đó quý vị quý phật tử phải nghe học chánh pháp để hiểu biết đúng đắn về lời phật dạy rồi cái đem cái đạo lý mà mình đã suy tư nghiền ngẫm hiểu biết rồi mới ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày được chứ và đó là phương cách để chúng ta phát triển trí tuệ con xin thưa có nhiều người dốt đặt không biết chữ luôn quý vị dốt không biết chữ nhưng mà người này biết rằng cái điều này mình nói ra là sẽ làm tổn thương người biết dừng lại không nói dù trong lúc đó không vui lòng dù trong lúc đó không vừa lòng nhưng mà vẫn dừng lại ngăn ngừa không cho khẩu nghiệp hốt ra những lời xấu ác mà dốt đó nha rồi có nhiều vị phật tử nghe quý vị bản thân họ mình thấy một đời sống của người nông dân giống như hai lúa vậy đó quê ơi là quê thậm chí mà cầm cái điện thoại mà sử dụng á không biết sử dụng cái điện thoại di động như thế nào cầm cái điện thoại lên nói chú ơi chú chú nghe điện thoại cái chú lật để nghe ngược về nè ai cũng cười chứ hay lúa vậy đó nghe quý vị nhưng mà bản thân họ biết được điều nào nên làm điều nào không nên làm đối với những gì mà nó hại người ta thì không bao giờ hành động như vậy là có dốt không quý vị như vậy có lúa không không có hai lúa đâu mà người đó là người trí tuệ đó đầu người trí đó chứ không phải người ngu đâu quý vị còn có nhiều người nói tôi đi chùa tôi biết tu học Phật pháp rồi cái cái gì tôi cũng chịu thi thua chịu thiệt tôi nhường nhịn cho người ta cái trong nhà tôi thậm chí đầu trên sấm dưới ai cũng nói tôi bà đi chùa bà ăn chay niệm Phật bà nghe pháp riết bà tu riết bà ngu quá đi mà để cho người ta lấn lướt mình rồi cái cô phật tử này con mới hỏi nếu mà con nhường con nhịn con chịu thua chịu thiệt con không có đáp trả lại bằng những điều xấu xa tội ác giống như người ta mà người ta nói con ngu như vậy con có ngu hay không có ngu không quý phật tử đức phật dạy trong kinh pháp cú nha ngu mà mình tự biết mình ngu đó là người trí ngu mà tự cho mình là trí đó là kẻ đại ngu đó quý vị tôi ngu mà tôi biết điều nào tôi nên làm điều nào tôi không nên làm điều nào nên nói và điều nào không nên nói thì đâu phải là ngu đâu con kể cho quý phật tử nghe hoài cái câu chuyện của cái cậu bé đó cậu bé này bạn bè của nó nói nó mày là thằng ngu mày là thằng ngốc mày là thằng dốt nhưng mà nó cứ vẫn cười hề hề à nó không phản ứng gì hết nó không có bị giận không buồn gì cả thầy giáo thấy vậy mới bắt mấy em học sinh đến và quở trách nói các em tại sao mà dám mắng giết bạn mình như vậy đám học sinh nó mới rồ lên nó nói thằng này nó ngu kinh khủng lắm thầy ơi đưa nó cái gì ha nó lấy đưa nó tiền là nó sẽ lấy cái thấp nhất nó không biết cái nào lớn nào nhỏ hết thử thầy đem ra thầy đố nó thử coi tụi em đố nó hoài ngày nào cũng đố nó mà nó nó ngu đến nỗi mà mình thấy nó mình nóng luôn mà bản thân nó nó tỉnh bơ cái ông thầy nghe nói vậy mới thử nha móc túi ra hai tờ giấy 50 ngàn với 5 ngàn thầy cho em một tờ đó em tự lựa chọn em muốn lấy nào lấy đi cái nó lấy cái tờ 5 ngàn cái đám học sinh nó cười rộ lên nó nói thầy thấy chưa nó ngu kinh khủng như vậy nó không biết cái nào giá trị lớn nào không biết cái nào giá trị nhỏ nó lấy cái nhỏ không à ông thầy em hỏi vậy chứ em có biết cái nào lớn không nó biết chứ nó chỉ 50 ngàn là lớn 5 ngàn là nhỏ ông thầy hỏi tại sao thầy cho em được quyền lựa chọn em không lấy 50 ngàn mà em lấy 5 ngàn chi để cho bạn nó nói em ngu em dốt nó trả lời một cách tỉnh bơ luôn nó nói thầy ơi nếu mà em lấy cái tờ giấy lớn bạn nó nói em khôn nó đâu có đố em nữa vì nó em lấy cái đợi, cái đồng tiền giá trị nhỏ cho nên nó nói em ngu nó nói em dốt nó nói em ngốc cho nên ngày nào cũng có bạn đến đố em em có tiền ăn kem hoài à thầy một cái câu chuyện mà xảy ra trong cuộc sống đời thường giữa mấy đứa học sinh con nít như vậy nhưng mà quý phật tử bắt chước được không người ta nói mình ngu nhưng mà mình có tiền công đức của ai à tiền công đức nó có tiền ăn kem mình có tiền công đức quý vị đó là gì vậy ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc chịu thua chịu thiệt như vậy đó nha dành cái gì xấu dở về phần mình nhường cho người sự tốt đẹp đi đó là công đức đó quý vị nhưng mà mình có trí tuệ mình mới nhận ra được điều này mình có trí tuệ mình mới phân định được đâu là thiện đâu là ác đâu phải là phải đâu là trái mình mới biết rõ về nhân về quả mà trong kinh điển đức phật dạy nha người có trí tuệ đó là người tin hiểu sâu sắc về nhân quả gọi là người có trí tuệ quý vị cái xác định rõ ràng vậy nha có trí tuệ là người tin hiểu sâu sắc về nhân quả xin hỏi quý vị có hiểu sâu sắc về nhân quả không có không hiểu sâu sắc về nhân quả rồi thì phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó vì mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu như vậy thì trong chủ đề ngày hôm nay con gửi gắm cho quý vị có hai vấn đề được gọi là giá trị của cuộc đời đạo đức và trí tuệ mong sao quý phật tử hãy sống một đời sống đạo đức giá trị này đã làm nên một con người tuy con người đó không còn hiện hữu ở giữa thế gian nhưng hương thơm đức hạnh của vị đó tấm gương sáng về đạo đức của vị đó vẫn sáng ngời sống hoài sống mãi trong lòng người và hiện hữu ở giữa cõi thế gian tuy rằng thân tướng hình hài có mất đi nhưng tấm gương đạo đức vẫn còn sống mãi còn cái giá trị thứ hai đó là giá trị trí tuệ là giá trị cao tột nhất mà tất cả chúng ta ai muốn thừa hưởng và có được cái giá trị cao tột này thì quý phật tử phải thực hiện qua phương cách văn tư và tu nghe học chánh pháp hiểu biết sâu sắc về nhân quả ứng dụng những gì mà nghe mà học được đó quý vị vào trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa phiền não tham sân si để cho ánh sáng trí tuệ ở nơi tự tâm của chúng ta hiển lộ ra lúc này nè quý vị không cần không cần quý vị nói rằng tôi tu tôi mong muốn mau tôi thành tựu tôi muốn tôi có chứng được cái quả này quả nọ quả kia xin gửi tặng quý vị câu như sau Đào ao thì đừng có đợi trăng Ao sông thì có bóng trăng hiện liền Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyện Vạn lý vô vân, vạn lý thiên Có nghĩa là ngàn sông có nước Mà nước trong thì đều có trăng hiện hết Muôn dặm không mây Thì muôn dặm trời xa Có nghĩa là sao? Nếu mà mây tan hết rồi Thì ánh sáng mặt trời nó hiện rực rỡ mà nếu mà nước mà nó trong hết rồi thì bóng trăng sẽ hiện xuống ngay mặt trời và mặt trăng được ví như là trí tuệ muốn cho mặt trời trí tuệ được ló dạng ra được lộ ra hiển lộ ra muốn cho mặt trăng trí tuệ hiện ở nơi đáy nước thì với một điều kiện mây tan và nước trong đó quý vị mây tan nước trong ở đây có nghĩa là tâm của chúng ta tỉnh thì trí tuệ sẽ phát hiện ra mà trí tuệ này không phải ở đâu xa nơi mình có đủ chẳng qua là do gì cái bản tánh sáng suốt thanh tịnh đó đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh tham ái dục vọng ganh tị ích kỷ ngã mạn vọng tưởng phiền não chấp trước nó che nó gì đặt luôn quý vị ơi bây giờ mình tu là mình phá vỡ từ từ đó những cái lớp mây mình cứ gỡ giống như một bụi bặm mà nó bám vào trong tấm gương dày đặc rồi lau lau mỗi ngày lau buổi bọng đó khi nào lau sạch hết bụi bọng rồi thì ánh sáng của tấm gương hiển lộ ra cho nên trong khúc ca chứng đạo vĩnh gia quyền giác thiền sư có nói gương lòng đó xưa nay ta sẵn có mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm ngày hôm nay có cơ hội lau chùi sáng vằn vặt hay là sáng mơ màng cũng bởi do ta đó quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử xây dựng một đời sống giá trị qua phương cách đạo đức và biết phát triển trí tuệ để đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ chúng ta nhất ký cùng nhau nhất tâm niệm phật tu tạo nhiều công đức phước lành xây dựng đời sống đạo đức và gạn lọc vô minh phiền não để phát triển trí tuệ đạt đến đỉnh cao lấy đó làm hành trang tư lương ngài nhắm mắt xuôi tay chúng ta có cơ hội để trùng cùng nhau nơi tây phương tịnh độ an lành a như đạo phật và cuối cùng con xin gửi tặng cho quý vị một bài thơ mỗi xuân thơ mộng mỗi già tấm thân huyển hóa Ngày qua chống tàn Mấy ai tiếc bóng thời gian Để cho ngày tháng dần tàn trôi qua Tuổi xuân trăm sắc ngàn hoa Ngờ đâu mới đó sương pha mái đầu Tử sanh là một nhịp cầu Không ai thoát khỏi nỗi sầu biệt ly Hôm nay quyết chí hành y Nhất tâm niệm Phật để thoát ly ta bà và kính khuyên quý vị vui xuân nhớ niệm di đà cõi lòng thâm tịnh nở hoa bồ đề ta bà nào phải cố quê nhất tâm niệm phật đồng về lạc ban a di đà phật trân trọng kính mời à, toàn thể quý phật tử thôi quý vị ngồi xuống luôn đi ngồi xuống chắp tay để hồi hướng thôi có các vị lớn tuổi đứng dậy nha. well